khiến nhiều người đã bị khởi tố nhưng vẫn được thực thi chức vụ, báo chí trong nước đưa tin. Báo Người Lao động đưa tin ngày 28 tháng 2 cho biết, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khám xét thêm một trung tâm đăng kiểm xe cơ giới ở huyện Bình Chánh, nhưng bài báo không nói rõ liệu có thêm ai sẽ bị khởi tố hay không. Hình ảnh, báo chí nhà nước đưa tin về vụ án ngành đăng kiểm. Tại Hà Nội, trang báo mới cho biết, ngày 25 tháng 2, Công an Hà Nội khởi tố 5 bị can thuộc Trung tâm Đăng kiểm 2907D, đóng tại xã Mai Lâm, huyện Đông Anh. Tờ Tiền Phong ngày 28 tháng 2 cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã bắt tạm giam 9 người tại một trung tâm đăng kiểm ở quận này để điều tra về tội nhận hối lộ, bao gồm trưởng, phó trung tâm và 7 đăng kiểm viên. Theo cơ quan công an, các bị can này đã nhận tiền hối lộ của các chủ xe đến đăng kiểm để bỏ qua các vi phạm như thiếu dây an toàn ghế sau, thiếu búa thoát hiểm, thiếu cần gạt kính, hư đèn thắng, hư đèn lùi, chảy dầu, lỗi trong hộp số. Tại trung tâm đăng kiểm ở quận Hoàng Mai, mỗi nhân viên và lãnh đạo ở trung tâm này đã được chia từ 2 đến 10 triệu đồng một tháng, tùy theo chức vụ. Tổng cộng số tiền mà họ đã tham ô là vào khoảng 5 tỷ đồng trong vòng 5 năm. Chỉ riêng ở Hà Nội cho tới nay đã có 15 trung tâm đăng kiểm được xác định có sai phạm. Ở thành phố Hồ Chí Minh đã có 128 người ở các trung tâm đăng kiểm đã bị khởi tố điều tra. Các bị can bị khởi tố về các tội môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác. Hành động quyết liệt của phía công an đã khiến hệ thống đăng kiểm Việt Nam bị thiếu nhân lực trầm trọng. Một phần do một số người đã bị bắt, một phần khác do nhiều người đăng kiểm viên xin nghỉ hoặc không dám đi làm vì sợ bị công an bắt. Đây là hậu quả của công cuộc đốt lò của Tổng Trọng, giống như đối với các ngành khác. Rồi đây sẽ như lời tiên tri của ông Nguyễn Sinh Hùng, thì ngành ngành thiếu cán bộ, thiếu nhân sự, đảng sẽ không kết nạp kịp số lượng đảng viên mới để thay thế số đã bị vào nhà đá. Hình ảnh một trung tâm đăng kiểm ở Nghệ An bị khám xét. Trang VN Express dẫn lời ông Nguyễn Tô An, Cục Phó Cục Đăng kiểm Việt Nam, nói hôm 26 tháng 2 trong thời gian qua, kể từ cuộc khủng hoảng đăng kiểm bùng nổ, toàn ngành đang thiếu từ 30 đến 40% nhân sự, khiến nhiều trung tâm đăng kiểm phải ngừng hoạt động. Ông An đơn cử ở Hà Nội chỉ có 16 trong tổng số 31 trung tâm đăng kiểm hoạt động, khiến năng lực đăng kiểm chỉ còn một nửa. Tình trạng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng vậy, khi năng lực đăng kiểm ở đây chỉ còn khoảng 53% với 11 trong số 19 trung tâm đăng kiểm còn hoạt động. Tình trạng này được dự báo sẽ khiến hoạt động đăng kiểm trong thời gian tới bị ủng ứ nghiêm trọng. Trước tình hình này, một số đăng kiểm viên đã bị khởi tố nhưng không bị bắt tạm giam, vẫn được yêu cầu đi làm. Hà Nội có 12 đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng vẫn làm việc. Ông An được VN Express dẫn lời nói. Hệ thống đăng kiểm đang đứng trước nguy cơ bị đứt gãy, thậm chí sụp đổ khi nhân sự bị thiếu hụt nghiêm trọng. Cục phó Cục đăng kiểm nói thêm. Ngành đăng kiểm Việt Nam nhiều năm nay đã được tư nhân hóa, nghĩa là tư nhân được phép đầu tư vào hoạt động dưới quyền của Cục Đăng kiểm Việt Nam. Tuy nhiên, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bị xác định là nhận hối lộ để duyệt cấp mã số đăng kiểm và chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho các trung tâm đăng kiểm tư nhân. Sau đó, lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm tư nhân lại chỉ đạo cho các đăng kiểm viên dưới quyền nhận hối lộ của khách hàng. Ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng đương nhiệm của Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bị bắt giam ngày 11 tháng 1. Ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng tiền nhiệm từ năm 2014 đến 2021 cũng đã bị bắt vào tháng 1. Theo truyền thông nhà nước, ông Hình đã nhận chung chi theo hàng quý, hàng tháng của các giám đốc trung tâm đăng kiểm khắp cả nước. Vụ án này còn lan ra cả nước với các tỉnh thành khác như Huế, Nghệ An, Hưng Yên, Bình Dương, Tuyên Quang, Ninh Bình, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Long An,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 Theo bản tin này, nhiều quan chức và nhà ngoại giao cho biết ông Võ Văn Thưởng, 52 tuổi, hiện là thường trực ban bí thư, sẽ là tân chủ tịch nước. Chức vụ phần lớn mang tính lễ nghi. Ông Thưởng là thành viên trẻ nhất trong Bộ Chính trị. Chiếc ghế chủ tịch nước, một chức vụ mang lễ nghi, đã bỏ trống kể từ ngày 18 tháng 1 sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc bị Quốc hội bãi nhiệm trong chiến dịch đốt lò của ông Trọng. Những lời đồn cho rằng có hai ứng viên cho chức vụ này, nhưng ông Tô Lâm đã từ chối, nên chiếc ghế này được giao cho ông Võ Văn Thưởng. Ông Thưởng được xem là người thân cận với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hình ảnh ông Võ Văn Thưởng, người được cho là sẽ trở thành tân chủ tịch nước. Một quan chức của Việt Nam cho Reuters biết, kỳ họp bất thường của Quốc hội sẽ tuân theo quyết định của đảng, dự kiến vào nửa đầu tuần này, để bầu tân chủ tịch nước. Một nguồn tin khác cho Reuters biết, Phiên họp bất thường sẽ bắt đầu vào thứ Tư tới ngày 1 tháng 3. Reuters cũng cho biết Quốc hội và Bộ Ngoại giao Việt Nam, cơ quan chịu trách nhiệm về truyền thông, thay mặt chính phủ không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận của Reuters. Một bản tin trên VOA ngày 27 tháng 2 cho rằng giới quan sát nhận định ông Thưởng là nhân vật phù hợp nhất để giữ chức vụ chủ tịch vào thời điểm này. VOA dẫn lời ông Quang Hữu Minh ở thành phố Hồ Chí Minh, một người quan sát tình hình chính trị Việt Nam chia sẻ nhận định. Ông Võ Văn Thưởng đã kinh qua nhiều chức vụ lãnh đạo địa phương như Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Sài Gòn, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi. Ông Thưởng hiện là Phó trưởng ban Thường trực chống tham nhũng Trung ương. Trong thời gian qua, cũng có nhiều công với ông Nguyễn Phú Trọng trong vụ đốt lò. Chưa kể, ông Thưởng còn có thể đoàn kết các phe phái trong đảng Ông Thưởng là người miền Nam, việc này cũng hợp lý để cân bằng tính vùng miền trong đảng, vừa qua bị lãng quên. VOA cũng dẫn nhận định của giáo sư Carl Thayer, chuyên gia về ngoại giao Việt Nam tại Học viện Quốc phòng Australia ở Canberra, nêu nhận định hôm 25 tháng 2 trong một bản tin cho rằng ông Thưởng còn khá mới mẻ về đối ngoại, và cũng không kỳ vọng rằng ông sẽ có sáng kiến gì để thúc đẩy sự đổi mới trong chính sách ngoại giao của Việt Nam. Giáo sư Thayer lưu ý rằng hồi năm ngoái ông Thưởng có tháp tùng ông Trọng trong chuyến công du sang Bắc Kinh hội kiến Chủ tịch Tập Cận Bình. Hình ảnh bài trên VOA. VOA dẫn Twitter của ông Alexander Vuvin, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh Châu Á-Thái Bình Dương, Asia Pacific Center for Security Study ở Honolulu, Hawaii viết hôm 23 tháng 2 nhận định rằng Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, người vừa lên thay ông Phạm Bình Minh, sẽ được bổ nhiệm Ủy viên Bộ Chính trị giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực. Ông Trần Lưu Quang vừa lên đường tham dự và có bài phát biểu tại phiên họp cao cấp khóa 52 của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ hôm 27 tháng 2. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Quang trên cương vị mới, truyền thông nhà nước cho hay. VOA dẫn tin từ ông Vu Vinh cho biết, sau khi ông Thưởng lên nắm chức chủ tịch nước, thì ông Phan Đình Trạc, trưởng ban nội chính Trung ương, đồng thời cũng là phó trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương, sẽ thay ông Thưởng giữ chức thường trực ban bí thư. Chính trị Việt Nam đang có những biến động lớn do cơn lốc chống tham nhũng gây ra.